chúng tôi lại muốn tiếp tục gửi đến cho anh em về một cái sản phẩm mới để hỗ trợ cho anh em về bộ môn máy đánh bạc, à, về môn bài là bịp anh em nhé thì đây sẽ là cái phụ kiện để hỗ trợ cho máy đánh bài quét mã vạch anh em nhé thì vẫn tiếp tục cái chuỗi series là mỗi ngày giới thiệu cho anh em một cái đồ mới một cái phụ kiện mới để giúp cho anh kiếm tiền tại sới bạc một cách dễ dàng anh em nhé thế như hôm trước tôi có giới thiệu cho anh em về những cái dòng sản phẩm như là điện thoại soi bài đây này bật lửa soi bài hay đồng hồ soi bài thì hôm nay tôi sẽ lại giới thiệu cho anh em về cái dòng sản phẩm là ví soi bài anh em nhé đấy nó rất là đa dạng cái đồ soi để hỗ trợ cho máy đánh bài nó rất là đa dạng rất là nhiều loại đấy thì tôi sẽ đăng dần tôi sẽ làm video nhiều về những sản phẩm này để giới thiệu đến anh em anh em nhé đấy thì dòng sản phẩm này nó vẫn sẽ giống như những cái sản phẩm trước như là đồng hồ bật lửa hay điện thoại đấy chỉ là kết cấu nó khác mẫu mã nó khác nhưng về cách chơi cách sử dụng thì nó vẫn là như thế vẫn là sử dụng ví để soi thay cho máy chủ máy đánh bài đây anh em nhá thì anh em đi chơi anh em biết rồi anh em đi chơi tại nhà sới anh em khi đã bị nghi là rồi anh em giảm máy ra máy chụp ra anh em soi rất là khó chính vì thế anh em sẽ cần phải có một phụ kiện để hỗ trợ cho anh em quét bài để đánh anh em nhá thì hôm nay cái đây sẽ là trận thủ đắc lực để giúp cho anh em chiến thắng và kiếm tiền anh em nhé còn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 Còn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi, cách sử dụng và cái test cho anh em về cái độ chính xác, chất lượng của cái vì nó ra sao anh em nhé thì cái ví này nó sẽ có một cái ưu điểm so với các dòng đồng hồ hay là bật lửa đó chính là cái ví này nó sẽ tích nó sẽ có cái thời lượng chơi của nó, nó sẽ cao hơn rất là nhiều anh em nhé thì bởi vì đồng hồ là bật lửa sẽ thời lượng pin của nó nó dùng cục pin bé bởi vì đồ nó bé nên là thời, thời gian chơi của nó sẽ rất thấp còn ví này anh em chơi vào cục pin 5C pin điện thoại Nokia ngày xưa ấy thì nó sẽ có thời lượng pin cao hơn anh em nhé anh em chơi 4 đến 5 tiếng anh em nhé đấy còn cách sử dụng nó rất đơn giản anh em đến sơ qua vì ví này nó được làm bằng cái chất liệu da rất là cao cấp rất là mềm và thứ hai là cái độ bền của nó rất là cao đấy anh em nhé và nó vẫn có đầy đủ các ngăn để anh em đúc tiền hay giấy tờ anh em nhé đấy và khi đi chơi này ở đây trong cái ngăn này nó sẽ có máy trong này này đấy anh em đi chơi thì anh em sẽ mở máy lên và anh em soi anh em sẽ kéo cái khóa này vào kéo cái khóa đấy ra là nó sẽ trở thành một cái dụng cụ vô cùng bảo vật dành cho anh em anh em nhé đấy còn chơi ra sao này cách sử dụng ra sao này anh em nhìn rõ trong video anh em nhé thì tôi sẽ lấy cái khe để pin của nó ra này là tôi lắp cục pin hai này vào này đấy lắp pin của bí ra này đấy rồi sau khi lắp vào tôi lại nhét vào bên trong này tôi lại nhét bên trong anh em nhé và tôi sẽ khóa cái ngăn này lại đấy. rồi bây tôi sẽ kéo kéo khóa cái khóa đây này ở trong này có một cái đồng khóa trong khi anh em anh em tẩm đi ra sẽ lấy một cái đồng khóa ngăn khóa đấy bây giờ tôi sẽ khóa lại thế là bây giờ cái ví đã cực kỳ bảo mật và an toàn rồi anh em nhé đấy rồi sau khi đã xong rồi này anh em chỉ cần kết nối với điện thoại của anh em này đấy điện thoại đánh bài này đấy em này quét mã vạch iphone 11 bản to tôi sẽ test hôm nay test bằng cái này cho anh em xem anh em nhé đấy và mọi người chơi này kết nối với ví này và anh em lưu ý là cái mặt soi của nó cam soi nó sẽ ở góc này mặt dưới này là anh em khi chơi anh em sẽ đặt cái logo của ví lên trên để cam có thể soi được chính xác nhất anh em nhé đấy và kết nối đây kết nối đây rồi anh em xem này đấy còn đây là hình dạng khi giao kết nối này đây tay của tôi này anh em nhìn rất là nét nhé đấy đây anh em xem nhé rồi sau khi anh em kết nối xong rồi thì anh em chỉ được vứt cái máy chủ này vứt cái máy chủ này đi đây phải không nào anh em chỉ cần có tôi cần được tôi cái ví thôi anh em nhé đấy sau khi đã kết nối xong thì tôi sẽ test trực tiếp về chất lượng của ví cho anh em xem này đây sẽ là một bộ bài máy này bài các lá vạch này bỏ hai con này đi đấy và tôi đang test cho anh em là trên cái trò chơi liêng anh em nhé à, chế độ chơi của nó sẽ báo hai cửa hai nhà lớn gần nhất anh em nhé số lượng người chơi là bốn người chơi và tôi sẽ đặt máy báo ở chế độ ra ngoài và anh em khi đi chơi anh em sẽ kết nối qua tai nghe bluetooth sơn để máy báo kết quả bên trong tai cho anh em nhé còn bây giờ quay video thì anh chỉnh xuống này thì tôi sẽ để chế độ ra ngoài nhé sau khi đã cháo bài xong đặt số này máy báo luôn rất là nhanh nhá cái thời gian báo của ví thì nó tương đương với máy anh em nhé đấy nó sẽ không khác gì so với cam của máy chủ quay trực tiếp rất là nhanh không có thờ, không có độ trễ anh em nhé đấy máy vừa báo một hai này tôi sẽ chia cho anh em này thì nhà số 1 ở đây và nhà số 2 nó sẽ là hai nhà cao điểm nhất anh em nhé theo thứ tự từ trên xuống dưới đây anh em mình xem này đấy. nhà số 1 sẽ cao điểm nhất nhé anh em nhé đấy nhà số 1 bên là cao điểm nhất anh em nhé tiếp này và máy tất cả những cái máy của chúng tôi đều là máy mới hết à, hàng công ty có xuất xứ rõ ràng và giá cả tốt nhất trên thị trường hiện nay bảo hành cho anh em đầy đủ năm anh em nhé máy này báo ba hai đấy vừa đặt bài xuống vừa vứt bài xuống là máy đã báo rồi anh em nhé ba hai này tới nhà số 3 này nhà số 3 lên với quy này cao nhất này nhà số 2 này chín điểm này cao thứ hai này là đánh cực kỳ đơn giản anh em nhé và rất là dễ chơi đấy tiếp này rồi sau khi anh em thì vứt bài xuống này anh em báo 43 này anh em nghe rõ 43 nhé đấy anh em nhìn xem là số 4 này lớn gần nhất này đấy 43 là số 4 lớn nhất là số 3 thứ hai, đấy anh em nhìn xem có hai này này rất là thấp anh em nhé đấy. báo anh em bây giờ anh em để ý nhé để ý thật kỹ tôi để tốc độ báo này cái độ báo của máy này anh em nhé để xem cái chất lượng của ví nó có độ trễ bao nhiêu nhá tôi khẳng định anh em là không có độ trễ luôn đặt xuống báo luôn này đấy và vừa vứt bài xuống nó đã báo rồi máy báo 43 này này là 43 đấy anh em nhé đấy, máy báo là 4 quên mất tôi xin lỗi đấy nhà số 3 sẽ là, đại ca điểm nhất này đấy nhà số 4 sẽ là cao điểm thứ hai này năm à, 4 đẹp bài thứ hai này anh em nhìn qua video để cảm nhận anh em nhé đấy hoặc là bây giờ tôi sẽ đổi chế độ chơi cho anh em này sang báo nhà cái đến gần nhất này anh em đi chơi anh em cần cho tôi cái máy đánh bài mình làm máy chụp đúc trong người như hôm nay anh em mà muốn có một cái cách chơi mà đơn giản và an toàn nhất thì anh biết rồi ở trong sới bạc thường thường người ta rất là đa nghi nhưng còn bạc già anh phải thợ lâu năm người ta sẽ biết rất là nhanh phát hiện ra anh em dùng kỹ thuật hay không mánh khóe hay không chính vì thế anh em cần phải có sự đa dạng để anh em giúp anh em chơi ví dụ hôm nay anh em chơi bài anh em quét trực tiếp một máy chủ thì hôm sau anh em sẽ cần phải dùng ví để quét hoặc là hôm sau nữa anh em dùng điện thoại rồi hôm sau nữa anh em sẽ dùng được hoặc là đồng hồ đấy thì mỗi hôm anh em thay đổi một phương thức chơi đi thì nó sẽ cái độ bảo mật và độ hiệu quả cao nhất dành cho anh em anh em nhé là tôi chọn chơi đồ chế độ này báo nhà cái lớn nhất này đặt xuống này đặt xuống này báo hai này bỏ đi hai lá này chia này thằng đến anh em nhà cái lớn nhất này mình nhé tám chín mười này liều này đấy cực kỳ đơn giản chơi rất là dễ anh em nhé đánh như là đánh máy bài bình thường chỉ một tội là cái phương thức cái phương thức soi nó sẽ khác đi anh em nhé để cho anh em cái bảng mật an toàn cao nhất ra xong mình rút bài xuống này này bốn này một hai ba bốn là một bốn lá này một bốn lá trên đi rồi chia bình vào này rồi ok tám điểm cao nhất rồi anh em nhé đấy và cực kỳ chính xác đấy anh em nhìn xem cảm nhận qua video rõ ràng nhất anh em nhé đấy. lại này. lại nha anh em nhé cuối bài xuống cao sáu ba đang hơi rồi rồi xuống đất xuống đây này nó một quả đi một lá đấy chia này anh em nhìn xem này thấy chưa thấy sự khác biệt của anh em khi mà sử dụng cái phụ kiện để hỗ trợ anh em gian lận nó khác khi anh em mà đánh xanh chín chưa đấy anh em xanh chín bán đều bán không chủ yếu là anh em thua còn đánh phụ kiện mánh khóe phụ kiện thì đảm bảo anh em 100% anh em ăn tiêu nào ăn tiền đấy anh em nhé không có chuyện là bài đối thủ là cao hơn bài của anh em anh em nhé chính vì thế anh em cần phải có mình cho mình một cái phụ kiện để giúp anh em gian lận anh em mánh khóe anh em kiếm tiền trong sới bạc anh em nhé còn bây chúng tôi sẽ giúp cho anh em phục vụ anh em cung cấp cho anh em những cái sản phẩm để giúp cho anh em gian lận nhưng mà đã giúp thì để giúp đến cùng đấy đã là gian lận rồi phải an toàn nữa đi cùng thì anh em mình an tâm chơi được phải không Đấy, chính vì thế chúng tôi cam kết với anh em rằng cái độ bảo của nó rất là cao đấy nhấc máy lên gọi điện qua số line chín tám bốn bốn không quý chín hoặc liên hệ qua facebook zalo của cửa hàng anh em nhé hay là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ 92A phố Mỹ Trì Hạ quận Nam Từ Liêm Hà Nội để test trực tiếp và trải nghiệm thực tế về chất lượng của sản phẩm khi đến nơi cửa hàng tôi sẽ mang cho anh em tôi xin chào toàn thể anh em ngày hôm nay tôi làm một cái video để giới thiệu để anh em sản phẩm uh, chơi bộ môn bài lá bịp đó kính áp tròng nhìn xuyên bài thì bình thường anh em ờ, đi chơi bài nếu mà không đeo kính thì cái bộ bài nó sẽ nhìn thấy như này đấy nhưng khi đeo kính vào thì đây các bạn nhìn nhìn thôi nhìn đi qua đây rồi con năm này bốn này con ba này con hai này anh em nhìn thấy không đấy con át này con ca này đây con ca này đây đọc cả cái chất cho anh em nhá đây là quy cơ này đấy thì à, trước mặt các bạn đây là những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài à, được nhà tôi nhập khẩu và phân phối xỉ lẻ thì đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn cái bộ à, kính áp tròng đỉnh cao nhất và đẳng cấp nhất đây là bộ kính áp tròng của Mỹ cái ưu điểm của cái kính áp tròng này là đeo êm mắt không cộn. anh em có thể đeo trong mắt cả ngày được nhá đấy anh em phải nhìn qua này đây made in USA đây là một cái bộ kính đẳng cấp nhất ưu điểm tôi vừa nói rồi đeo êm mắt này không cuộn mắt này và thời gian tôi bảo hành cho anh em cái kính này là một năm và cái kính này có thể sử dụng được ờ, khoảng tầm ba bốn năm anh em thoải mái luôn thì đây cái số điện thoại bây giờ tôi chuyên cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ bịp như bầu cua tài xỉu sóc đĩa máy đánh bài bịp và nay tôi chủ lực làm để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm kính áp tròng trên bài thì ngoài cái mẫu kính mỹ bây giờ tôi cần phân phối những mẫu kính của Hàn Quốc Đấy. hộp nhôm và những cái mẫu kính uh, áp tròng của Mỹ hộp gỗ đây anh em có thể nhìn qua đấy kính áp tròng thì được bảo quản trong một cái lọ nước bảo quản như này để bảo quản cái kính anh em có thể sử dụng được rất là lâu anh tôi vừa rồi tôi vừa đeo vào cái ờ, camera cho anh em nhìn rồi thì khi anh em đeo mắt thường nhá thì tôi đảm bảo luôn là có thể nhìn rõ gấp 10 lần luôn tôi cho cái vào camera như vậy đấy thì bây giờ tôi sẽ bóc một cái kính áp tròng cho anh xem anh em xem thì nó như thế nào nhá đây đây là cái cấu tạo kính áp tròng này đây tôi sẽ lấy ra cho anh em xem này cái này rất là dễ đeo dễ sử dụng thôi tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé đây đây nó rất là mỏng khi mà đeo là nó áp thẳng vào mắt luôn người đối diện là không thể nhìn thấy anh em đeo kính áp tròng tức là ngồi người đối diện là không thể nhìn thấy là anh em đeo kính áp tròng thì khi em chơi như vậy thì anh em tuyệt đối yên tâm về cái độ bảo mật an toàn của kính áp tròng xuyên bài này. thì có rất nhiều anh em hỏi tôi là kính áp tròng này nhìn bài bên ngoài có nhìn không chứ khẳng định với anh em là không nhá phải bài của những bên nhà tôi bài bên tôi cung cấp thì mấy anh em mới nhìn được đây khi mà chưa đeo thì nó như này đấy, khi anh em đeo vào thì nó nó sẽ khác hoàn toàn 100 trăm luôn đấy đây. bình thường này anh em không đeo không đeo thì nó nó như bình thường còn khi đeo vào nó như này anh em đeo áp tròng mà nó rõ hơn đấy tôi sẽ cháo ngẫu nhiên bất kỳ ông con nhé đấy. anh em nhìn này di này đấy. đấy anh em nhìn rõ chưa đây con à, con 10 là người ta để hình dấu cộng này đấy con à, chín rô đây con chín rô em nhìn móc chìa khóa con chín rô để người ta tránh những lần gần với con 6 đấy thì đấy là cái mẫu bài à, đây là cái mẫu bài phổ thông mẫu bài 2k 2001 một cái mẫu bài rất là phổ thông mặt trước này mặt sau này đấy bên cạnh cái mẫu bài 2k thì bây giờ tôi còn phân phối thêm những cái mẫu bài khác nữa như cái bài à, đây anh em nhìn bài bài rồng vàng tôi sẽ bóc cho anh em xem nhá đây đây là cái hộp đó bài rồng vàng này đây lưng lưng bài đây đây là bài rồng vàng bài rồng đỏ cho anh em xem hộp cả rất nhiều anh em ờ, hỏi anh em có thể alo trực tiếp xuống thoại tôi 0984 314 để mà tư vấn về cái bộ kính áp tròng xuyên bài này thì đấy bên cạnh tôi cái dòng đỏ hồng vàng này còn rất nhiều mẫu bài khác nữa những bài ờ, nhựa cái bài nhựa nhựa trong này bài nhựa này đây anh em có thể nhìn này và một cái bài anh em rất hay chơi đó là bài à, xanh toán chuối và tôi sẽ bóc cho anh em xem luôn đây anh em có nhìn hộp này mở luôn cho anh em xem này đây em nhìn cái lá bài nhá tiếp theo một cái bộ bài nữa là bài đô la bài đô la anh em nhá đây là bài đô la đô la vàng khu vực uh, miền Tây anh em rất hay chơi đây anh em có thể nhìn tôi nhìn cái bài này đây, là bài đô la thế là anh em chơi bất kỳ cái mẫu bài gì bây giờ tôi đều có giới thiệu thêm cho anh em một cái mẫu bài nữa đó là mẫu bài à, cúc áo Đấy, tôi sẽ bóc cho anh em xem này đây đây là bài cúc áo anh em nhé đấy và bây tôi sẽ đeo cái áp tròng cho anh em nhìn thêm một vòng nữa xem cái độ nét của nó như thế nào nhá thì đây tôi sẽ lấy một cái bộ bài này nghe bài à, bài đỏ kim cương mình có hai mẫu bài đỏ kim cương diamo đây, anh em có thể nhìn qua này tôi sẽ áp cái kính áp tròng vào cho anh em xem này Rồi. Đây anh em nhìn rõ chưa? Đây con này con ba anh em nhá. Rồi, con bốn này đấy, con bốn này đấy, con hai này rất là rõ ràng đấy, con bảy này đấy, 6 này 5 này đấy, anh em nhìn nào cái này đọc được cả chất luôn nha anh em nhá đây có cái gạch gạch ngang này là tép biểu hiện của 8 tép này rồi đấy thì bên cạnh ghép chồng này nhà tôi còn phân phối thêm cả những cái dòng máy đánh bài như ờ, đỉnh cao bây giờ có cái máy bài CVK 680 đây anh em phải nhìn qua này một chiếc iPhone 8 lớp này CVK 680 này ví áo đổi bài đấy anh em có nhu cầu tất cả dụng cụ về bốn bài lá, anh em cứ alo trực tiếp với số điện thoại này 0984 3148 nhà tôi có hai cơ sở một ở bến xe miền đông Sài Gòn và bến xe miền Hà Nội ở video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy bài pin. Rồi, cảm ơn các bạn xem video